Xin chào các bạn Hôm nay thầy đến với các bạn ở bộ môn hóa học lớp 8 Ta tiếp nửa chủ đề mon và tính toán hóa học Thế thì ở video trước thầy đã hướng dẫn các bạn dạng bài tập 4 đó là tính theo phương trình hóa học và ở các video đấy thì thầy đã hướng dẫn các bạn cách làm bài tập tính theo phương trình hóa học khi mà biết chất phản ứng tức là ở các bài đấy thì đều cho là chất phản ứng cho biết chất phản ứng yêu cầu tính chất tạo thành sau đó và lượng bài tập về nhà thì ra cho các bạn chắc là các bạn làm xong rồi đúng không bởi vì nào nhỉ à những bài đấy những bài tương tự đúng nhỉ đấy, rất dễ dàng đúng không các bạn đã hoàn thành hết rồi đúng nhỉ nếu bạn nào mà chưa hoàn thành được hoặc là còn băn khoăn điều gì đấy các bạn hãy liên hệ với thầy qua zalo facebook các bạn chú ý nhá đồng thời các bạn chú ý nhớ đăng ký kênh để các bạn nhận những video mới nhất hôm nay thầy cũng tiếp tục cái phần dạng 4 này nhưng điều khác biệt một chút đó là hôm nay thầy sẽ dạy các bạn cách làm bài tập tính theo phương trình nhưng ở đây không biết chất phản ứng mà chỉ cho biết chất tạo thành các bạn hiểu như vậy nhé và thầy hướng dẫn các bạn làm bài tập đầu tiên bài đầu tiên đó là như thế nào các bạn nhỉ là đốt cháy hoàn toàn M làm nhục bằng khí oxy dư thì thu được 10,2 gam nhôm oxy. Đấy, tức là tôi đem M gam nhôm đi đốt bằng khí oxy. Đấy. Thì khi tôi đốt bằng khí oxy là M gam, M gam nhôm. À, khối oxy để tạo em bao nhiêu gam nhôm virus để được 10,2 gam nhôm oxy? Đây, các bạn hình dung ra ý của bài toán chưa à chắc các bạn hình dung ra rồi đúng không nhỉ tức là người ta đặt ra vấn đề là tôi đem bao nhiêu gam nhôm đốt bằng khí oxy dư thì tôi thu được 10,2 gam nhôm oxy đấy vấn đề của chúng ta là phải tính cái m này bằng mấy đúng không bạn này thế thì để làm này thầy trước hết bạn cũng cần phải biết được phương trình hóa học xảy ra đấy do đó ta có phương trình hóa học phương trình hóa học của chúng ta phương trình hóa học là nhôm cộng với oxy để tạo thành nhôm oxy đấy, các bạn chú ý như vậy và các bạn thử cân bằng cân bằng thì ở đây chắc chắn là các bạn cân bằng dễ dàng rồi đúng nhỉ ở đây ta chỉ là hai lên ba vì đốt lên phải nhiệt độ cao các bạn như vậy thì khi các bạn đã à, biết được phi nhiều hóa học rồi thì tương tự như cái dạng bài tập này sẽ tính theo phi nhiều hóa học thầy đã nói là đúng nhỉ bước đầu tiên của chúng ta là ta viết phương trình hóa học bước thứ hai là ta sẽ tính số mol của chất đã biết vậy chất ở đã biết đấy là gì các bạn ạ à? à là ma nyomoxit là nyomoxit vậy thì số mol của chất đã biết ta phải tính nó bây giờ muốn tính nó phải tính được khối lượng mol của Al2O3 và một lần nữa thầy nhắc lại các bạn cách tính khối lượng mol của Al2O3 đó là sẽ bằng 2 nhân 27 cộng với 3 nhân 16 và 1 cộng 2 cả à. đấy sau đó thầy sẽ tính như thế này theo đề ta có để bước hai nhôm số mol của nhôm oxit sẽ bằng 10,2 chia cho khối 102 và bằng 0,11 Đấy, à, các bạn như vậy mà khi tính được bằng 0,1 mol rồi thì lúc này thì đây là dựa vào công trình đúng nhỉ dựa vào công trình người ta cũng xét tỷ lệ của số mol của nhôm và tỷ lệ số mol của nhôm oxit nhưng lần này ta đã đặt số mol của nhôm ở trên vì số mol của nhôm là chứa chịu nhiệt các bạn chú ý vậy do đó ta có theo phản ứng theo phản ứng thì số mol của nhôm chia cho số mol của nhôm oxy tỷ lệ này các bạn tính nhỉ? này sẽ bằng bốn này trên mấy các bạn này à trên hai này và đây bằng hai trên một các bạn lưu ý phải biết hai trên một nhé đây là tỷ lệ của số mol vậy từ đây ta suy ra lần này số mol của nhôm bằng hai lần số mol của nhôm oxy và từ đây ta suy ra ngay rồi số mol của nhôm sẽ bằng 2 nhân 0,1 là bằng 0,2 mol à. khi tính được số mol nhôm bằng 0,2 mol rồi thì lúc này các bạn tính khối lượng của nhôm rất đơn giản m đây chính là khối lượng của nhôm các bạn vì vậy bây giờ ta sẽ tính rất, rất đơn giản đúng không các bạn à đây chắc là nhiều bạn đã tính xong rồi đúng không và ta thầy chúng ta tính bằng cách là suy ra khối lượng của nhôm các bạn sử công thức m nhỏ bằng n nhân m lớn tức là bằng 0,2 nhân khối lượng mol của nhôm là bằng 27 và lúc này là sẽ bằng có kết quả bằng 5,4 gạch các bạn hiểu chưa chắc là các bạn hiểu cả rồi đúng không các bạn nhỉ tương tự như vậy bây giờ ta sẽ làm câu b câu b yêu cầu chúng ta là như thế nào là tính thể tích của khí oxy cần dùng ở điều kiện tiêu chuẩn lượng người ta cho là dư nhưng mình không mình chỉ tính cái loại cần dùng thôi và những cái dư dư mấy không cần quan tâm ta phải tính cái gì các bạn nhỉ cái cần dùng là mấy thôi mà muốn tính được cái cần dùng thì các bạn tương tự như vậy là ta dựa vào phương trình các bạn chú ý chưa nhỉ à đó là có theo phương trình theo phản ứng đúng không thì ta có tỷ lệ là số mol oxy chia tỷ lệ của cái đã biết là số mol nhôm oxit tỷ lệ là mấy các bạn nhỉ à, tỷ lệ này là 3 trên 2 đấy nên là bằng 3 phần 2 do đó ta được là số mol của oxy sẽ bằng 3 phần 2 số mol của nhôm oxit khi được sẽ và suy ra ngay luôn là số mol của oxy của ta sẽ bằng 3 phần 2 nhân 0,1 à, số mol đồng oxy bằng 0,1 đấy đúng nha và lúc này ta sẽ được kết quả là bằng mấy đây các bạn nha a là bằng 0,15 mol các bạn bấm đăng ký như thế khi được bằng 0,15 mol thì muốn tính thể tích và điều kiện tiêu chuẩn ta chỉ cần lấy số mol nhân với 2,4 bằng thức là V bằng N nhân 2,4 sau đó ta có suy ra được V của O2 của ta sẽ bằng 0,15 nhân với 22,4 các bạn thực hiện bấm máy tính trước này thì ta thu được kết quả là bằng 3,36 lít đấy đấy là các bạn thấy hiểu cái chưa các bạn nhỉ à chắc của các bạn cũng cả thôi đúng không và ở đây thì bài này so với cái bài cho chất phản ứng cho biết chất phản ứng thì cũng như vậy thôi đúng nhỉ dù biết được là chất sản phẩm và chất phản ứng thì các bạn đều thực hiện dựa vào công trình và xác định tỷ lệ các bạn giải chưa nhỉ đấy nó không có khó khăn gì cả đấy nhiều bạn nói rằng là biết được cái chất phản ứng cái chất tạo thành làm nó dễ nhiều bạn nói là biết ừ, chất tạo thành không thể làm chất phản ứng cái này nếu như bạn hiểu rõ bản chất vấn đề thì ở trong phương trình này biết được chất nào thì chúng ta cũng sẽ tính được các chất còn lại nếu dựa vào phương trình các bạn rõ cái chưa nhỉ à đúng rồi và ở đây thì chắc là các bạn đã hiểu rõ cả rồi đúng không bây giờ thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm bài số 2 và bây giờ thầy tiếp tục sẽ hướng dẫn các bạn cách làm bài tập số 2 đúng nhỉ ở bài này đó là hòa tan hoàn toàn M gang sắt bằng dung dịch HCl ta thu được sắt 2 h và 6,72 lít khí hydro ở điều kiện tiêu chuẩn đề bài của vậy đó là yêu cầu tính M câu B thì yêu cầu tính khối lượng HCl đã dùng và câu C đó là người ta hỏi thêm một chút đó là lượng HCl này có thể hòa tan được bao nhiêu gam nhôm để tạo thành nhôm clorua và khí hydro đấy thì ở câu C này ở phần trước thì là yêu hướng dẫn các bạn nó ra bài tập về nhà các bạn rồi đúng nhỉ thì nó không khó lắm còn ở câu A câu B thì thực sự là nó tương tự các bài là đúng không nhỉ vì vậy bây giờ thầy sẽ hướng dẫn nhanh các bạn làm bài tập này các bạn giỏi chưa trước tiên thì chúng ta cũng sẽ phải thực hiện một việc đó là viết phương trình hóa học xảy ra nên là có à, của à cả là phương trình hóa học à, đúng không là Fe cộng với HCl để tạo thành FeCl2 cộng H các bạn cân bằng rất đơn giản các bạn học chưa nhỉ sau khi được rồi thì chúng ta sẽ tính số mol của chất biết và số mol của chất là biết ở đây là cái gì đấy các bạn nhỉ là nhiệt độ 6,12 lít Vậy cứ 6,2 2 lít mà lại điều kiện tiêu chuẩn thì các bạn sử dụng ngay công thức gì đấy các bạn là N bằng V chia 22,4 N bằng V chia 22,4 Do ta sử dụng công thức này là tính Nên ta được là theo phản ứng à, theo đề số mol của H sẽ bằng nhiêu đâu đấy sẽ bằng 6,72 chia cho 22 và bằng 0,3 à, đúng không khi tính được số mol hydro rồi thì tương tự như cái bài trước thầy hướng dẫn các bạn các bạn sẽ tính cái số mol của chất cần tính đúng nhỉ các bạn có là theo phản ứng thì số mol của sắt chia cho số mol của hydro thì này nó bằng mấy chấm mấy các bạn nha à cái này sẽ bằng một chia một từ đây ta suy ra được số mol của sắt bằng số mol của hydro và số mol hydro trên đây bằng mấy à bằng 0,3 mol Đấy. và do đó từ đây ta suy ra ngay được là khối lượng của sắt là tức là khối lượng của sắt khối lượng m là khối lượng của sắt rồi ta tính được bằng 0,3 nhân 56 và bằng à, các bạn bấm máy tính nha bấm nào à, thì bằng 16,8 gam à, rất đơn giản và, và chắc chắn các bạn là tương đối hạo rồi đúng nhỉ bây giờ câu b câu b thì hoàn toàn tương tự ta sẽ có là theo phản ứng thì ta có số mol của HCl trên số mol của hydro thì lại là bằng 2 trên 1 và từ đây ta suy ra ngay được thì các bạn nhờ à, số mol của hiệu HCl bằng hai lần số mol của hiệu do đó ta suy ra được ngay số mol của HCl sẽ bằng 2 nhân 0,3 bằng 0,6 mol khi được bằng 0,6 mol suy ra ngay được khối lượng của HCl bằng 0,6 nhân với khối lượng mol của HCl clo 35,5 cộng hydro là 1 thành 36,5 đúng không ạ này 36,5 các bạn nên rút được thành dòng máy nào à, 65 30 không nhớ 3 66 36 với nhớ 3 là 9 9 nhớ 3 Đấy, 6 3 18 3 21 về là bằng 21,9 gam. Bạn nào bấm máy tính sẽ ra kết quả như vậy. Được chưa bạn nhỉ? À xong rồi đúng không? Bây giờ câu C, câu C thì lượng HCl trên thì hòa tan được bao nhiêu gam nhôm để được nhôm clorua thế thì bao nhiêu gam nhôm thì ta phải biết được phương trình hóa học đúng không thì ta gọi đây là phương trình hóa học dường ra là nhôm cộng HCl để tạo thành nhôm clorua là AlCl3 cộng H2 các bạn hiểu cân bằng thì đối với việc cân bằng này các bạn các bạn làm thạo đúng không nhỉ? một số bạn thiện thảo bạn chú ý đây ta sẽ làm chặn một số cái từ cờ lo ở đây sẽ là hai sáu đề ba đề hai đây là phương trình hai đây là phương trình một đúng không thế bây giờ muốn tính được lượng hero à, lượng nhôm ở đây thì ta phải biết được lượng này lượng lo trên tức là lượng hcl trên tức là lượng trên này mà không phải sáu mol này thì không phải sáu mol này này và được bao nhiêu gram này dễ chưa các bạn chắc là dễ đúng nhỉ ta cộng theo phản ứng phản ứng mấy phản ứng hai là khi ta được là số mol của nhôm chia số mol của HCl là lúc này sẽ bằng 2 phần mấy 2 phần 6 bằng 1 phần 3 từ đây ta suy ra ngay được là số mol nhôm sẽ bằng 1 phần 3 số mol của HCl khi được bằng 1 phần 3 ta suy ra ngay được là số mol của nhôm của ta sẽ bằng 1 phần 3 nhân với HCl ta tính trên bằng 0,6 và cái này sẽ bằng 0,21 khi được bằng 0,2 thì dễ rồi đúng không các bạn nhỉ khối lượng nhôm cần tính này AL sẽ bằng 0,2 nhân 27 và bằng 54 gram các bạn thấy dễ không các bạn nhỉ à thực chất là rất dễ đúng không đúng là à, bây giờ thì thầy chuẩn bị cho các bạn một số bài tập nữa. được chưa các bạn nha và đây là bài tập về nhà thầy ra cho các bạn các bạn về nhà chú ý làm bài tập đầy đủ nhé bài này tương tự như bài thầy vừa hướng dẫn các bạn được chưa và các bạn nhớ rằng là bài tập này các bạn về nhà làm đồng thời à, các bạn sẽ thực hiện thế nào nhá đăng ký kênh để nhận những video mới nhất của thầy đúng nhớ các bạn và xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo